à, có tỷ số truyền à, là 12 trên 38 có số mạnh số lùi trục các đăng hai cái à, chụp cá đăng và hai cái khớp trượt Đấy. À, tăm bua cầu của loại này là tăm bua 220 cho nên là nó rất là to các bạn là phanh thì à, nó sẽ rất là ăn Đấy, đường kính tăng bua là 220 lòng trong nhé còn đo bên ngoài thì nó sẽ hơn à, tim ốc là chéo 811 à, cầu liền con này thì à, hộp số của nó là 13 trên 38 cho nên là nó sẽ chậm hơn cái con 12 à, 12 à, trên 38 thì à, cái cái cầu này là 12 trên 38 còn cái cầu bổ đôi à, thì nó là 13 trên 37 thì nó nhanh hơn vì vậy cái cầu này nó cũng sẽ khỏe hơn cái cầu kia à, nhíp thì à, sử dụng là nhíp à, 90 cm 7 lá các bạn nhé mỗi lá là dày 7 ly phụ kiện à, nhíp thì à, vẫn à, đầy đủ à, 4 cao su nhỏ hai cao su to dành cho mỗi một lá nhíp hai cái u một mặt bích và cái nhíp bên kia thì cũng tương tự như vậy số mạnh số lùi là loại tốt nhất dây cần số dây phanh tay dây phanh tay và phanh tay có hết à, Bục phụ kiện phanh thì bao gồm 10 cái tay này Đấy à, Đu nhíp này Cao su này à, Cái mõ trên này là hàn và cầu này à, Hàn và cầu hai cái cao su này Bắt vào đây Và hàn lên Cái này là hàn lên à, khung xe Đấy Phía, phía sau cái này và cái này kết hợp với này cái à, đầu nhíp nhỏ này là phía sau còn cái u này hàn lên khung xe phía trước và hai cái cao su to này bắt vào đây Đấy. Đấy. đây là phần à, gối cầu thì các bạn lưu ý khi lắp à, lên xe thì cái gối cầu lại để sát bánh càng gần càng tốt thì cầu nó sẽ khỏe à, đèn hậu thì vẫn là đèn à, có kích thước là 20 nhân với à, 8 Đấy, có loại dài hơn là loại 30 cũng có tùy theo khách hàng lốp này là lốp uh, Kasumila 500 12 hàng xịn loại 14 uh, à, bố đây à, lốp này thì à, có thể chịu tải tối đa mắc loát đây là 800 kg các bạn này Đấy, lốp này rất là khỏe mắc loát là 800 cân một bánh này tính ra là ừ, bên uh, Ờ, xe nhiều xe người ta chạy cố người ta còn chở cả hai tấn được Đấy, thì ờ, thường thường là các bạn chạy một tấn thì dư sức rồi rất là bền Đấy. À, cái loại này thì nó hết cái loại 12 bố chứ nếu mà mình thường mình chỉ cần chạy loại 12 bố cũng được không cần phải chạy 14 bố 14 bố là quá thừa và quá đẹp rồi quá bền phụ kiện thì bên mình lúc nào cũng cung cấp cho các bạn rất là đầy đủ đủ hết đấy nhíp này thì à, cũng chịu được khoảng à, một tấn đổ lại rồi đấy, các bạn làm à, thì nhiều khi phòng thủ thì nhiều xe người ta làm ấy người ta sẽ chống vào lò xo vào cái đoạn giữa của cái nhíp này nên khung đấy hoặc là chống lộn nhíp ấy, thì người ta sẽ tì thêm một cái đầu ống sắt sát với này cái phần này cách nó khoảng 1-2 à, cm à, gì đó thì khi nhíp nó nhún xuống sâu quá thì cái đầu khung nó sẽ đè vào cái phần này nó sẽ tăng cứng cho cái nhíp này lên đấy là hai cái cách làm rất là đơn giản nếu như các bạn có lò xo thì là êm nhất còn không có lò xo thì các bạn có thể à, cái phần chỗ này các bạn làm khung xe chống một cái ống xuống cái chỗ này tất nhiên là các bạn sẽ để cách ra khoảng 2 phân 2 cm À, khi các bạn đi nha nhẹ nhàng ấy, thì cái khung nó không đì vào đây không tì vào đây thì nhíp nó vẫn êm khi các bạn trở lặng quá ấy, thì cái khung nó tì vào cái phần này thì nhíp nó cũng cứng hơn bình thường đấy đấy là một cái cách uh, chế xe mà nhiều người hay làm hoặc là dùng cao su cũng được các bạn mua được cái miếng cao su đặc thì tốt nhất đây nha mình xin lưu ý là cầu là cầu có tỷ số truyền là 12 à, trên 38 đấy à, chọn bộ à, phụ tùng thì à, như trong video này à, các bạn có nhu cầu à, à về à, sản phẩm à, xin liên hệ số điện thoại 0983 818 955 cái bộ cầu này thì à, bên mình hiện có các cái cỡ là dài 80 dài 90 dài 1 m dài 1 m 2 Đấy, khi các bạn lắp bánh ấy, thì nó sẽ tăng thêm 10cm ờ, đo phủ bì nữa ví dụ như cầu 80 đo phủ bì thì lắp bánh nó sẽ lên 90 đo phủ bì thì các bạn cứ tính như thế nếu mà lắp thùng xe thì nó khoảng thùng 90 95 là đẹp các bạn lắp thùng 90 cũng được đấy thì ờ, xin nhắc lại đây là toàn đồ tốt nhất đấy thì là, ờ, là cũng ok rồi à, bác nào mà thích mạnh nữa thì có thể lắp cái số lùi kèm số phụ lúc đấy à, cũng có thể đạt à, tải trọng cao hơn giới hạn của cái cầu này là chịu được một tấn rưỡi thì các bạn chạy một tấn thì à, là có thừa hệ số an toàn rồi <laughs> Đấy, video thì à, đến đây là kết thúc các bạn xem video à, thấy hay thì nhớ đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được những ờ, thông báo mới ờ, khi video mới đăng lên cảm ơn các bạn đã xem video của mình